hỏi giùm em nào Tuy nhỏ bé nhưng mà em ấy rất ác Bao người phải chết vì chính em Tuy rằng khó nhưng toàn dân đang cố gắng Không để em tiếp tục lớn lên Chắc chắn ta nên nâng cao cảnh giác Đừng để em tâm tự giác để dịch bệnh không buồn trỗi lên cùng giơ tay xoa xoa xoa đều đừng cho to tay lên mắt môi miệng và hạn chế đi ra nơi đông người để bị lùi corona corona luôn nâng cao sức khỏe và sinh không quanh mình cùng nâng cao thi cực của xã hội để lúc kích corona corona trời đọc không được luôn á virus corona quá Không hết lòng Từng người công dân coi văn phòng Người dân nơi đâu cũng luôn sẵn lòng Việt Nam ta quyết thắng Quyết thắng dịch bệnh nào Hôm nay cái bài hát người ta hay gần chết em hát nghe nó dở dở gì nó nghe nó tào lao với sợ luôn á một cái bài hát mà người ta nghe hát nghe nó xuất sắc luôn coi <laughs> hát sao mà corona corona hát không nổi luôn